Đắm chìm trong khí hậu xe lạnh của Đà Lạt, Hòa Minh và thiên nhiên hữu tình trải nghiệm nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn, ăn món ăn thơm ngon của xứ sở ngàn hoa. Những điều tưởng chừng đơn sơ đến vậy nhưng đủ để mỗi khi nhắc đến nhiều người đều phấn khích và bồn chồn. Hãy cùng mình tận hưởng Đà Lạt với lịch trình 3 ngày 2 đêm nào. Ngày đầu tiên đón khách và di chuyển đến Đà Lạt, Buổi sáng xe sẽ đón quý khách tại điểm hẹn Thái Nguyên, sau đó di chuyển đến sân bay Nội Bài, hướng dẫn viên làm thủ tục check-in lên máy bay đến Đà Lạt. Buổi trưa, xe đón quý khách từ sân bay Đà Lạt đi ăn trưa, sau đó trở về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. Buổi chiều xe và hướng dẫn viên sẽ đưa quý khách tham quan quảng trường Lâm Viên thành phố. Đến 18 giờ, quý khách sẽ ăn tối tại nhà hàng, sau đó quý khách sẽ tham gia giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên, nghỉ đêm tại Đà Lạt. Ngày thứ hai, 7 giờ 30 quý khách sẽ được ăn sáng tại khách sạn, đến 8 giờ 20 xe và hướng dẫn viên sẽ đón quý khách tại khách sạn di chuyển tham quan thung lũng vàng. Nơi đây không những hội tụ những nét đặc trưng của đồi cù xưa mà còn có những cảnh quan thơ mộng và hấp dẫn với vườn cây, bãi đá, vườn bonsai hay các thác nước nhân tạo. Đoàn sẽ tiếp tục tham quan chinh phục núi lang bang, nóc nhà của Tây Nguyên, ngắm toàn cảnh núi đồi, hồ Đan Kia, suối vàng với những dòng sông uốn lượn từ trên cao. Buổi chiều sẽ đi tham quan Thiền Viện Trúc Lâm, ngắm toàn cảnh hồ Tuyền Lâm với thiên nhiên, núi đồi rừng thông Đà Lạt. Sau đó sẽ ăn tối và quý khách có thể tự do khám phá Đà Lạt về đêm, nghỉ đêm tại Đà Lạt. Ngày thứ ba sẽ là City Tour Đà Lạt. 7 giờ quý khách có thể ăn sáng tại khách sạn, đến 8 giờ 20 tiếp tục hành trình, đoàn đi thăm với 7 tầng thác nước hùng vĩ, dòng nước trong veo, thác Datala là một trong những thác đẹp nhất Đà Lạt hiện nay. Đến 10 giờ 45, đoàn tiếp tục đến dinh ba Bảo Đại, dinh thự của vị vua cuối cùng, một công trình kiến trúc mang đậm chất Pháp kết hợp với thiên nhiên sinh thái Đà Lạt. Đến 11 giờ 30, xe đưa đoàn đến ga xe lửa. Đây là một công trình kiến trúc vừa duyên dáng vừa độc đáo, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Tây với kiến trúc nhà Đông Tây Nguyên, sự tuyệt mỹ với những đường nét họa tiết trang trí đã được nhà nước xếp vào hàng di sản. Đến 12 giờ 30, đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục check out và lên xe về sân bay Đà Lạt. Đến buổi tối, xe đón quý khách từ sân bay Nội Bài về điểm hẹn chia tay tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại quý khách trong những video sau.